từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần ờ, tăng giá khá là tốt của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta tăng giá 3 trên 4 ngày giao dịch trong tuần. Đấy. Mặc dù nó không phải là những ngày tăng giá mạnh, cậu vàng lên rất là bền vững. Đấy. Mở cửa tuần ở vùng 1948, lên cao nhất là vùng 1980 trước khi đóng cửa tuần ở 1973. Uhm, xu hướng tăng của cậu vàng tuần qua nó không được mạnh mẽ Ờ, bởi vì là đô la index tuần qua tăng khá là tốt chúng ta thấy đô la index tuần qua cũng là một tuần tăng giá của đô la index đô la index có hai phiên ba phiên tăng giá và một phiên giảm giá đóng cửa tuần ở mức khá là cao 105 <coughs> có thể nói tuần qua thì uh, giao dịch của chúng ta về vàng xuống uh, uptrend chúng ta bắt xu hướng là chuẩn đó, chúng ta dự kiến vàng về vùng 3x trước khi tăng lên và chúng ta chỉ canh mua lên nó phù hợp Tuy nhiên có một điểm bất lợi là vàng chỉ về thấp nhất được đến vùng 38 à, trước khi quay lên. Nên nếu mà bạn nào mà cứ đợi à, trên dưới 30 thì chúng ta không khớp lệnh. Nhưng mà ngược lại tuần qua thì à, chứng khoán rất là phù hợp xuống giá. Phù hợp với cái khu vực bán của chúng ta. À, dầu, dầu chúng ta mua rất là chuẩn. Chúng ta mua 93, 94, chốt lời 100, 105 thì giá lên đúng đến 105 quay đầu có thể nói tuần qua cũng là một tuần ờ, giao dịch nó tương đối thành công của chúng ta không không hầu như là chúng ta không bắt ngược chen có những cặp chúng ta không khớp thôi à, tuần qua thì về tin tức thì à, tuần qua hầu như những tin à, kinh tế quan trọng đều được công bố trong tuần qua tâm điểm hiện nay đáng chú ý nhất chính là thông tin về lạm phát thì chúng ta biết lạm phát Mỹ tuần qua tăng rất là mạnh tuy nhiên nó lại trùng với dự báo và điều này đã được các chuyên gia dự báo từ trước do vậy nó không làm thị trường biến động quá mạnh à, tuy nhiên nếu chúng ta theo dõi cái biểu đồ lạm phát thì chúng ta thấy hiện nay lạm phát đang là một mũi nó thật sự quan tâm mối lo rất là lớn đây chúng ta nhìn suốt từ uh, trước đó 206 giờ lạm phát có những lúc tăng lúc giảm nhưng nó không thể tăng đều và tăng mạnh theo cường độ càng ngày càng mạnh lên giống như kiểu bây giờ được chúng ta nhìn thấy 2 năm rồi kể từ uh, tháng uh, ờ, 5 năm 2020 đến nay là tháng 3 năm 2022 2 năm ờ, lạm phát chỉ một chiều tăng trước đó chúng ta nhìn lạm phát luôn có những tháng tăng có những tháng giảm có những tháng về không đan xen đấy nó không gây áp lực lớn còn hiện nay lạm phát chỉ tăng một chiều do vậy với mức lạm phát tăng liên tục thì nó đã đẩy lạm phát Mỹ cao nhất trong vòng 40 năm kể từ năm 81 và lạm phát Mỹ là lên đến là 8,5% Đấy. Điều này nó sẽ gây áp lực rất lớn đến cái việc là sẽ phải tăng mạnh lãi suất và siết QE tức là hạ bảng cân đối kế toán của Fed. Như chúng ta biết rồi thì biên bản của họp Fed tuần trước thì ờ, biên bản FOMC cũng có nói đến là Fed sẽ giảm quy mô mua trái phiếu là khoảng 95 tỷ mỗi tháng. Đấy, chúng ta nên nhớ quy mô này nó rất là lớn nhá. Lần trước khi Fed bắt đầu giảm quy mô mua trái phiếu ờ, năm 2015 thì lúc đó là lúc đó là Fed bắt đầu giảm là quy mô là tôi sao à, 10 tỷ các bạn biết là Lua giảm 10 tỷ 6 tỷ trái phiếu chính phủ và 4 tỷ về cái uh, trái phiếu doanh nghiệp với các giấy tờ có giá trị thì bây giờ chúng ta biết quy mô tăng gấp 9,5 lần khởi động phát là 9,5 95 tỷ rồi và tất nhiên là nó còn có thể tăng cường độ uh, mạnh hơn trong những cuộc họp sắp tới nếu lạm phát tiếp tục leo thang không chỉ lạm phát ở Mỹ đâu lạm phát ở Anh cũng đạt mức kỷ lục 7% Đấy, chúng ta có thể nhìn lạm phát của Anh trước đó này cũng tương tự như Mỹ thôi tăng rất dốc rất là mạnh đây chúng ta có thể nhìn thấy lạm phát của Anh lạm phát gần như đã tạo ra cái mô hình hai đáy và bây giờ ra cái, chi, cái chiều uptrend của lạm phát rồi vượt qua toàn bộ giai đoạn mạnh lạm phát năm 2007 2008 đấy tăng rất là mạnh trước đó lạm phát 2007 2008 cao nhất 5% hiện nay lên 7% rồi rất là mạnh và đang có cứ chiều hướng là càng ngày càng tăng mạnh chưa thấy đỉnh ở đâu cả chúng ta chưa nhìn thấy đỉnh lạm phát ở đâu cả Đấy, điều này nó cho thấy là cái cái cái lạm phát bây giờ nó không hề đơn giản. Ngược lại chúng ta biết là chuỗi cung vẫn tiếp tục bị đứt gáy. Đấy. Các lệnh trừng phạt kinh tế Mỹ và châu Âu thì nhắm vào Nga. Chúng ta nên nhớ nhé, hiện nay thì ờ, châu Âu và châu Á nó chịu trách nhiệm về hai cái phương diện nó rất là khác nhau. Chúng ta biết phần lớn về hàng hóa sản xuất và nguyên vật liệu thì nằm ở châu Á trục Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á, Nga cơ. Đấy. Còn ờ, các nước phương Tây, Tây Âu và Mỹ thì là chủ yếu phụ trách về lĩnh vực tài chính. Đấy. Nên cái cái cái giá trị cung cấp về cuộc sống hai bên nó khác nhau đấy. À, nếu mà cái cuộc chiến tranh này Mỹ và châu Âu tiếp tục đẩy mạnh cái áp đặt kỳ, trừng phạt kinh tế về tài chính và cái trục <laughs> ờ, các nước sản xuất hàng hóa như kiểu Trung Quốc, kiểu Ấn Độ rồi Nga cung cấp tài nguyên lại tiếp tục à, bị à, không xuất khẩu được đi thì rõ ràng đường đi của hàng hóa nó sẽ đẩy lên rất cao và chúng ta nên nhớ là cái trục cái cung cấp hàng hóa là nó cung cấp cái nhu cầu thiết yếu để con người tồn tại đã còn cái trục tài chính ừ, sở hữu tài sản à, đầu tư tài chính rồi lưu thông cái huyết mạch tiền tệ thì nó cung cấp cái giá trị những cái giá trị nó về hướng hơi hướng nhiều hơn về cái việc uh, tinh thần hơi hướng nhiều hơn về cái việc uh, là cung cấp việc tích trữ tài sản việc phát triển nhưng mà nếu không tồn tại được thì thì phát triển làm sao đúng không ạ nên cái này <laughs> nó cũng là rất là vấn đề đi sâu vào thì nó có rất nhiều vấn đề tôi chỉ nói đơn giản là chúng ta phải hiểu là nếu mà các nước phương tây tiếp tục áp đặt cái lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính đối với nga Ờ, thì Nga là một nước có rất nhiều cái trữ lượng khoáng sản và các nguyên liệu đầu vào có thể các ờ, mặt hàng đó nó sẽ tiếp tục tăng giá rất mạnh gây ra lạm phát rất là lớn và lạm phát nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bộ phận người dân. Chúng ta biết là bộ phận 10% giàu nhất thế giới thì họ sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng 90% còn lại sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi vì 90% còn lại thì cái nhu cầu thiết yếu của họ là tồn tại trước đã, trước khi tính đến chuyện làm giàu, trước khi tính đến chuyện tích trữ rồi để lại tài sản À, nên cái ờ, việc lạm phát hiện nay đang tăng rất là mạnh, nó sẽ là một vấn đề rất là nhức nhối đối với các ngân hàng trung ương. À, buộc các ngân hàng trung ương sẽ phải mạnh tay tăng lãi suất. Tuần qua thì uh, các ngân hàng trung ương uh, cũng tiếp tục tăng lãi suất. Ngân hàng trung ương New Zealand uh, tăng lãi suất 50 điểm phần trăm từ 1 lên 1,5 luôn. Chúng ta biết là đây chúng ta cũng có thể nhìn qua cái biểu đồ lãi suất trước đó đứng ở mức 0,25 phần 0,25 hiện nay tăng lên 1,5 rồi sắp về trước đại dịch ở trước đại dịch thì của New Zealand là 1,6 thôi có thể nói là ngân hàng trung ương châu Âu, ờ, ngân hàng trung ương New Zealand là một trong những nước tăng lãi suất về trước đại dịch khá là sớm 1,6 và tiếp theo sẽ hướng đến những cái mốc cao của 25 là 3,4 à, <coughs> chúng ta nhìn có thể nói là lãi suất chạm đáy rồi bây giờ sẽ bắt đầu bước vào chu kỳ uptrend của lãi suất đó là việc của ngân hàng à, New Zealand Tuần qua thì ngân hàng Canada cũng tăng lãi suất. Đây chúng ta biết ngân hàng Canada cũng tăng lãi suất từ 0,5 lên 1%. Đó. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy biểu đồ lãi suất đây. À, trước đại dịch thì biểu đồ lãi, lãi suất của Canada là 1,7%. Hiện nay tăng sau hai lần tăng thì từ 0,25 lên 1 rồi. Và có thể nhanh chóng sẽ tiến tới việc uh, bình ổn lãi suất về trước đại dịch thôi. Có ngân hàng trung ương à, châu Âu là tiếp tục giữ lãi suất ở 0%. Điều này gây thất vọng cho đồng euro và dần đến đồng euro đã chạm đáy nhiều năm. À, thông tin kinh tế tuần qua thì ngoài thông tin lạm phát thì ở Mỹ còn thông tin là chỉ số sản xuất, giá sản xuất PPI thì chỉ số giá sản xuất cũng tăng rất là mạnh, tăng 1,4% tháng vừa qua. Đẩy chỉ số sản xuất giá, đây chúng ta nhìn, rất lâu rồi chúng ta mới nhìn thấy là chỉ số giá sản xuất tăng rất là đều và rất là mạnh. Trước đó này, vào giai đoạn hỗn loạn ờ, khủng hoảng 2007, 2008 hay 2006 trước đó chúng ta nhìn thấy chỉ số PP có những tháng tăng có những tháng giảm nó rất là đan xen còn hiện nay để tăng đều và mượt như hiện nay và theo chiều hướng càng ngày càng tăng mạnh hơn nữa thì điều này nó cho thấy là cái áp lực tương lai rất là mạnh bởi vì đây là ờ, cái ờ, giá mà các nhà bán buôn trả cho nhà sản xuất chúng ta biết giá bán buôn mua hàng bán buôn tăng lên thì rõ ràng là bán lẻ sau đó sẽ phải tăng nó sẽ kéo lạm phát tăng Do vậy cái việc chỉ số sản xuất này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì rõ ràng là cái áp lực lạm phát còn rất lớn ở phía trước. <clears throat> Cái uh, doanh số bán lẻ của Mỹ cũng uh, tăng khá là tốt. Đấy, tăng như kỳ vọng 1%. Có thể nói là cái uh, kỳ vọng lạm phát cũng đứng ở mức cao 5,4%. Đây chúng ta nhìn là đây là kỳ vọng lạm phát khảo sát của, của người dân thì họ vẫn kỳ vọng là một năm tới lạm phát cuối năm nay là 5,4%. <coughs> Chúng ta biết kỳ vọng lạm phát đang cao nhất trong vòng nhiều năm. Đạt mức cao nhất trong vòng nhiều năm. Nhiều năm trước đó kỳ vọng lạm phát chỉ đâu đó quanh 2,5%, hiện nay đã lên 5,4. Nó cho thấy là cái áp lực lạm phát và người dân đang dần dần tức là chấp nhận với việc lạm phát cao. Điều này nó sẽ gây tổn hại rất lớn cho nền kinh tế. Có thể nói những thông tin quan trọng nhất về kinh tế thì tuần qua đã được công bố. Vào tuần tới, tuần tới thì à, ngay ngày thứ hai nhé, vào 10 giờ sáng chúng ta sẽ có thông tin GDP của Trung Quốc. GDP của Trung Quốc dự kiến chỉ tăng 4,2%. À, Đây sẽ mức rất thấp trong nhiều năm. Chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu đồ downtrend của GDP Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đấy. Chúng ta nhìn thấy này. Suốt giai đoạn 2005 2006 hoặc giai đoạn 2008 khi kinh tế khủng hoảng thì Trung Quốc chính là đầu tàu vì lúc đó Trung Quốc đều tăng trưởng 9 8 9% kéo ngược nền kinh tế lên. Nhưng hiện nay ờ, chính Trung Quốc cũng đang là một trong những cái toa tàu mà kéo nền kinh tế sụt giảm vì với mức tăng trưởng của Trung Quốc rất là thấp 4 5% thôi. Đấy. mà với chính sách áp dụng zero covid này thì chắc chắn là tăng trưởng Trung Quốc rất khó để gượng dậy cao trở lại. Đây cũng là một áp lực rất lớn đến việc ờ, tăng trưởng chậm của kinh tế thế giới. À, ngày thứ ba thì à, chúng ta không có thông tin kinh tế nào quan trọng cả. Ngày thứ tư cũng vậy. Ngày thứ năm chúng ta cũng không có thông tin kinh tế quan trọng. Chúng ta có thông tin về CPI của Canada thôi. Có thể nói tuần này thì thông tin kinh tế quan trọng thì chúng ta không có vì có hết trong tuần trước Những thông tin mà đáng chú ý trong tuần thì nó cũng ảnh hưởng một chút thôi, không nhiều. Ngày à, thứ à, ba, ngày thứ hai này ngày thứ hai thì chúng ta có ờ, các ờ, nước ờ, ở châu Âu nhé châu Âu thì bank holiday Mỹ thì vẫn giao dịch thứ hai thì chúng ta có thành viên FOMC Bulat phát biểu Bulat này là thành viên FOMC theo chiều hướng là diều hâu tức là luôn hướng đến việc tăng mạnh lãi suất và ngài Bulat này thì muốn lãi suất đạt mức bình thường hóa là 3,5 chứ không phải 2,5 giống các quan chức Fed khác <clears throat> Ngày thứ ba thì chúng ta có thông tin về giấy phép xây dựng và à, lượng nhà khởi công xây mới. Ngày thứ tư thì chúng ta có thông tin về doanh số bán nhà đã có qua sử dụng. Ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp. Và ngày thứ năm thì ờ, chúng ta có chủ tịch Fed phát biểu này. Đấy, có lẽ thông tin đáng chú ý nhất là ngày thứ năm chủ tịch Fed phát biểu. Có thể nói là tuần tới sẽ là một tuần thiếu vắng những thông tin kinh tế quan trọng. Những thông tin về chỉ số nhà thì theo mức độ ảnh hưởng đối với thị trường nó chỉ dừng lại ở mức là khá thôi, hai sao thôi. Còn những thông tin quan trọng nhất là thông tin về lãi suất và của họp thì 5 sao. Thông tin 4 sao thì nó liên quan hiện nay như là thông tin bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp với lại CPI. Đấy là những thông tin ờ, quan trọng nhất thì hầu hết là được công bố rồi. Có thể nói là tuần tới sẽ không có nhiều thông tin kinh tế quan trọng, do vậy dự kiến là thị trường tài chính sẽ biến động theo kỹ thuật. Còn về thông tin địa chính trị thì chúng ta biết cuộc ờ, chiến giữa Nga và Ukraine thì ờ, lại bắt đầu được khơi mào rồi, cuộc chiến ở cái vùng phía đông và phía nam, vùng Donbass. Chúng ta biết tâm điểm tuần qua thì việc ờ, tên lửa Ukraine bắn làm chìm tàu hạm đội uh, của, của Nga thì cái này nó bắt đầu nó có thể cho thấy là cái cuộc chiến lại bắt đầu leo thang và tuần tới thì mức độ leo thang cuộc chiến thì dự kiến sẽ tiếp tục leo thang mạnh do vậy chúng ta hết sức chú ý những thông tin địa chính trị nó là những thông tin không dự báo được do vậy tôi cũng sẽ không nói đến những cái gì chưa xảy ra khi nào xảy ra có thông tin lớn thì chúng ta sẽ phân tích sau đó là xét dưới góc độ phân tích ờ, về thông tin còn ờ, dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì có hai cái điểm chúng ta đáng chú ý trong tuần tới. Thứ nhất là về chỉ số đô la index nhé. Thì tôi đang thấy là đô la index đang hướng đến vùng kháng cự. Ở vùng 101, 101, 101 ba. thì ở vùng này khả năng đô la index chạm test cạnh trên của trend sẽ đảo chiều và đô la index có thể đảo chiều hướng test trở lại vùng 99 trước khi đóng cửa tuần ở một vùng 100 cân bằng. Do vậy, theo tôi thì đầu tuần đô la index có thể tiếp tục cái đà tịnh tiến của tuần cuối tuần trước sẽ hướng đến vùng 101 sau đó sẽ đảo chiều giảm xuống vùng 99 như vậy thì đồng nghĩa với việc là các cặp tiền tệ sẽ bị áp lực giảm giá đầu tuần tăng ngược trở lại cuối tuần vào giữa tuần <clears throat> do vậy xu hướng chung của chúng ta là các cặp tiền tệ gắn với đô thì đô tăng vào đầu tuần và giảm vào giữa tuần có nghĩa là đầu tuần khi các cặp tiền tệ giảm chúng ta sẽ canh mua đấy và đón cái sóng phục hồi cuối tuần bởi vì cái mốc tăng của nó hiện nay 105 mà lên 101 100,5 lên 101 thì là tăng không nhiều nhưng mà mức độ giảm của nó là từ 101 về 99 thì tức là tăng một mà giảm gấp 4 lần cơ do vậy chúng ta hướng hướng cái sóng mua mua phục hồi lên các cặp tiền tệ nó sẽ tốt hơn là chúng ta hướng mua USD lên với cái đoạn tăng còn lại nó ngắn điều này đồng nghĩa với việc là vàng cũng vậy vàng có thể có áp lực giảm giá đầu tuần khi đô la tiếp tục tăng và lập đỉnh 101 thậm chí vượt 101 nhưng sau đó sẽ tăng trở lại vào giữa và cuối tuần <coughs> khi đô la giảm giá hoặc là có thêm ờ, thông tin biến động mạnh về địa chính trị ờ, khi mà căng thẳng leo thang. Do vậy vàng tuần tới chúng ta tiếp tục canh mua. <coughs> có một điểm đáng chú ý nữa đó là về trái phiếu chính phủ nhé. Chúng ta nhìn thấy trái phiếu chính phủ Mỹ hiện nay đã break out cái chen cũng đã vượt MA200 trên chart tháng rồi. Điều này nó cho thấy là cái sức tăng rất là mạnh mẽ giữa lãi suất và nó cho thấy là cái quá trình đảo ngược xu hướng trên thị trường tài chính khả năng sẽ diễn ra. Do vậy chúng ta hết sức lưu ý. <clears throat> Đó là về dài hạn thôi. Còn về ngắn hạn chúng ta chết đinh tuần thì chúng ta sẽ phải dùng những khung nó ngắn hơn. <clears throat> Hiện nay nhá, đối với cậu vàng nhá, chúng ta có thể nhìn thấy cậu vàng đang uptrend <clears throat> trong một cái kênh giá biến động nó khá là hẹp. Nếu có đột biến, khả năng sẽ đột biến theo chiều tăng lên. Còn cậu vàng sẽ chịu áp lực giảm giá khi nào? cậu là vàng khả năng sẽ chịu áp lực giảm giá vào đầu tháng 5 à, ờ, khi vào cuộc họp là mùng 4 mùng 5 tháng 5 à, ờ, của FOMC khi đó Fed sẽ tăng lãi suất dự kiến sẽ tăng lãi suất 0,5% và bắt đầu công bố cái chương trình uh, thu lại tiền thu QE thì lúc đó vàng mới chịu áp lực giảm giá còn từ giờ cho đến cuối tháng 4 thì tôi nghĩ là vàng sẽ tiếp tục tăng giá do vậy xuống tuần tới chúng ta sẽ canh mua À, theo kỹ thuật thì vàng hoàn toàn có thể điều chỉnh về vùng quanh 40 đáy tuần trước 40 45 trong tuần để chúng ta mua do vậy rõ ràng vùng 40 45 sẽ là vùng để chúng ta canh mua nhé dừng lỗ thì có lẽ là chúng ta dừng lỗ dưới 30 thôi phá qua chen 0,5% trăm 10 đô chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến vùng giá là uh, đây đỉnh cũ là 80 và xa hơn thì trong tuần tới vàng sẽ lên đến 90 như vậy thì chúng ta sẽ dừng lỗ 10 giá và chốt lời 450 giá. Đó đối với cậu vàng. Cậu vàng có lẽ chúng ta giao dịch tuần là như vậy thôi. Còn biến động ngày thì nó hơi hẹp. <clears throat> Chưa có nhiều tín hiệu. Đối với dầu thì sao? Dầu tuần qua thì cái việc chúng ta mua 93 94 rất là phù hợp. Giá xuống đến đúng 929 rồi quay đầu. Đấy. Việc chúng ta dừng 915 là không tới. Việc chúng ta chốt lời 100, 105 thì đã khớp hết rồi à, tuần tới đối với dầu ạ với cái chart này ạ thì tôi nhìn thấy nhiều khả năng dầu sẽ tăng lên cơ đặc biệt là nếu cái chiến sự nga ukraine à, ờ, có thể diễn biến ờ, mạnh hơn thì rõ ràng là dầu hoàn toàn có thể tăng tuy nhiên với kỹ thuật ạ, thì nó lại đang chỉ ra là khi dầu test vùng MA 200 này hoàn toàn có thể đảo chiều do vậy với những tín hiệu mâu thuẫn như này ạ, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ <clears throat> trước mắt nhé với dầu Ngắn hạn thì khi dầu lên vùng 105, 105.5, 106 Chúng ta cứ bán ở đây thôi Chúng ta dừng lỗ ngắn thôi Chúng ta dừng lỗ 107 thôi Dừng lỗ một đô hơn một đô thôi Tức là nếu đúng kỹ thuật thì nó test lên vùng 106 này nó sẽ đảo chiều Và chúng ta kỳ vọng chốt được ở vùng 100 Như vậy nếu chúng ta dừng lỗ ở một đô, chốt 6 đô Nó cũng là một kèo rất là tốt để chúng ta có thể vào lệnh Còn ở vùng 100 này tôi nghĩ là nó ở vùng cân bằng Do vậy tôi không khuyến nghị mua à, Tạm thời biên thì nếu mà giá quay trở lại vùng 94 lần nữa thì chúng ta lại mua thôi Đấy, Chúng ta dừng lỗ 92 Không thì thôi Có lẽ là ngắn hạn như vậy Còn khi nào mà vàng vượt 106 này thì lúc đó chúng ta canh mua sau Lúc đó chúng ta chờ vàng test trở lại rồi chúng ta mới mua Chứ ngắn hạn thì chúng ta chỉ có tín hiệu Rõ ràng là và dầu thì đang tăng Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy cái cản ở vùng 106 đó. Ờ, tất nhiên là ở đây chúng ta cũng không kỳ vọng được chốt lời nhiều. Có lẽ là chốt lời 100 100 nó vẫn là hơi xa đấy. <clears throat> Tôi nghĩ là ngắn nhất thì có lẽ chúng ta chốt lời khi về trăm 101.5. À, <clears throat> Đó là về dầu. À, dầu tuần tới thì không phải là một tuần chát đẹp để chúng ta có thể giao dịch. đối với chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ hiện nay đang đào chen đảo chiều và đang trong cái kênh giá này tuần tới rõ ràng chúng ta vẫn có thể canh bán khi mà test cạnh trên của chen thôi Đó. chúng ta sẽ canh bán nếu mà giá test lên vùng 347 347 50 cộng trừ 347 348 chúng ta canh bán nhé chúng ta dừng lỗ thì uh, có lẽ chúng ta dừng lỗ ngắn thôi chúng ta chỉ dừng lỗ khi giá vượt qua 35 đó dừng lỗ tầm 200 đến 300 giá thôi chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 338 <clears throat> đấy là trong tuần như vậy chúng ta có thể dừng lỗ tầm 250 giá chốt lời nghìn giá đánh ngắn vậy thôi trong tuần là như vậy còn các bạn đánh lệnh dài chúng ta đã bán ở vùng 352 353 rồi thì cứ ngồi hầu thôi chả có vấn đề gì cả <clears throat> đối với Nasdaq Nasdaq thì cũng đang ra cái ờ, xu hướng giảm giá tuần tới chúng ta canh ờ, bán thôi không có gì bất ngờ cả có lẽ là chúng ta sẽ canh bán ở vùng 14 14 2 50 đó 14 2 50 chúng ta dừng lỗ dừng lỗ ở trên 14 6 nhá còn chốt lời có lẽ chúng ta hướng về đáy cú 13.000 thôi ừ. Dow Jones hướng về 13 ngàn. <clears throat> Nada đấy Đối với chỉ số SP500 cũng đang trong cái chen giảm rồi. Đấy, có lẽ là chúng ta cũng tương tự như Dow Jones thôi, chúng ta sẽ canh bán thôi. Khi giá mà hồi lên được uh, vùng giá 4440 này, chúng ta bán này. Hiện nay đá đang là 4390 hồi lên 50 giá chúng ta bán 1%. Chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 4500, dừng lỗ 50 giá, 60 giá. Còn chút lời có lẽ chúng ta hướng về vùng giá 42 ngàn 250 giá dừng lỗ 60 giá hoặc là ngược lại nếu giá breakout qua này vùng 4.380 sau đó test lại khu vực này chúng ta bán đấy thì lúc đó chúng ta dừng lỗ trên cái chen phía trên này đấy là 44.440 cũng là 438 444 cũng là 60 giá và chốt lời vẫn hướng về 4.200 thôi Nasdaq cũng vậy nhé <coughs> Nasdaq nếu giá bây giờ tiếp tục đóng cửa break out xuống phía dưới à, vùng uh, 13 8 uh, 13 8 50 này, sau đó giá test lại vùng 13 9 thì chúng ta bán thì lúc đó chúng ta sẽ dùng lỗ là qua 14 250 và chốt lời chúng ta vẫn hướng về 13 ngàn. Nói chung là chúng ta có hai điểm bán. Một là hướng lên trên chúng ta bán, hai là break out xuống test lại cái điểm viền này chúng ta bán. Đối với BTC nhé, có một điểm lưu ý là hiện nay BTC đang đi trong cái kênh tăng giá này. Nếu chúng ta loại bỏ hai cái phiên ờ, chọc dâu xuống để quét stop loss thì rõ ràng bây giờ nó vẫn có thể chọc dâu quét stop loss nhưng chúng ta không biết chọc hay không. Theo cái trend này thì có lẽ chúng ta nên canh mua. Chúng ta canh lua và chúng ta dừng lỗ. Nếu đen nó chọc dâu xuống thì chúng ta bị cắt lỗ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ hướng đến ờ, chốt lời. À, hiện nay điểm mua của nó đang hướng ở vùng 395. Chúng ta sẽ mua 395 cộng trừ 200 giá thì chúng ta dừng lỗ 1.000 giá thôi 385 chúng ta dừng lỗ chốt lời thì chúng ta hướng đến vùng giá 4 4.400 tức là chúng ta chốt lời khoảng hơn 4.000 giá còn dừng lỗ là 1.000 giá cái điều này nó rất là phù hợp thế thôi chúng ta chỉ hướng đến cái điều đó đó là cái ờ, phù hợp nhất còn trường ngược lại, BTC mà tăng lên vùng 49.500 ờ, này tôi nghĩ là khó có khả năng. Do vậy nếu đến tôi update sau. Có lẽ nó đang ở vùng 40.300 chúng ta canh 39.500 nó phù hợp nhất. 393, 395 nó phù hợp. Và dừng lỗ 385 tạm thời như vậy thôi. <clears throat> Đúng các cặp tiền tệ nhé. <clears throat> Đúng các cặp tiền tệ này thì uh, euro của chúng ta đang tiến lên cái đáy thấp trong nhiều năm và tuần tới uh, dự kiến đô la vẫn có thể tăng đầu tuần thì chúng ta sẽ canh mua euro thôi bởi vì euro khi nó chạm đến cái khu vực euro hiện nay đang có một khu vực hỗ trợ rất là mạnh quanh vùng 1.0650 do vậy chúng ta sẽ mua quanh khu vực 1.0650 này cộng trừ 10 pip 1.0650 1.0660 chúng ta dừng lỗ 1.0600 đấy là phù hợp hiện nay đang là 1.08 10 5 như vậy thì giảm khoảng 165 pip nữa thì chúng ta mua lên chốt lời chúng ta 200 pip nhá về mùa 250 pip về 1.0900 <coughs> nếu chúng ta dừng lỗ dừng lỗ 50 pip chốt lời thì 250 pip cũng rất là tốt thế thôi euro ờ, của chúng ta canh canh mua chứ không canh bán nhá bởi vì nó đang mò đáy khi mò đúng đáy thì nó sẽ bật lên rất là mạnh đấy Đối với đồng bảng cũng tương tự như euro thôi. Nếu đô la tăng đầu tuần thì bảng có thể giảm đầu tuần và phục hồi cuối tuần. Bảng cũng sẽ gặp có cái hỗ trợ rất mạnh ở khu vực này. 1.2930 hiện nay bảng đang ở là 1.3057 như vậy bảng sẽ giảm khoảng 160 pip nữa thì chúng ta mua. Nhiều bạn hỏi tôi là nếu bảng giảm 160 pip sao ta không bán xuống? Thực ra là bây giờ mà bán xuống ạ thì cái đây là chúng ta đang dự kiến nếu nó xuống đến đó thì chúng ta mua thì chúng ta có xác suất thắng cao thôi. Chứ còn bán tại điểm này thì nó không phải là điểm bán. Đấy, nếu bảng phục hồi lên khu vực 1.3300 này đây là khu vực để chúng ta bán chúng ta có xác suất cao này. Đấy. Nhiều khi chúng ta có thể nhìn thấy xu hướng xuống nhưng chúng ta không biết là nó có xuống đến nơi hay không. Đây là chúng ta tính là nếu nó xuống đến nơi nó mới được 160 pip. Thế nếu chúng ta bán xong nó chỉ xuống 50 pip nó quay đầu thì sao? Thì rõ ràng nó không đến điểm chốt là chúng ta bị cắt lỗ ăn. Đó. Do vậy là trong giao dịch nhé thì chúng ta không có khái niệm đúng hay sai đâu. Đúng sai mang tính thời điểm. Quan trọng là chúng ta chọn những điểm kháng cự và hỗ trợ để chúng ta có cái xác suất thắng cao hơn thôi. Các bạn nhớ nhé, xác suất thắng cao hơn. Chúng ta chỉ cần đạt được xác suất là một lần giao dịch, một lần thắng, một lần thua thì chúng ta đã thắng rồi bởi vì chốt lời của chúng ta thường gấp 3 lần cắt lỗ cơ chúng ta dừng lỗ là 5 6 pip nhưng chúng ta chốt lời 2 300 pip cơ đấy thậm chí nhiều khi tỷ lệ chốt lời của chúng ta chỉ đạt là 40 60 10 lệnh vào thắng 4 lệnh thôi chúng ta cũng thắng lớn thôi còn nếu mà 3 lệnh thắng 7 lệnh thua thì chúng ta mới hòa do vậy các bạn đừng quá đặt nặng cái việc chúng ta đúng sai từng lệnh quan trọng là chúng ta phải chọn những điểm mà xác suất chúng ta thắng cao nhất chúng ta dễ chốt lời nhất Dễ chốt lời nghĩa là gì? Chúng ta vào lệnh xong nó đạt được đến target của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đặt target 200 pip thì nó tăng 100 pip xong quay lại thì sao? Kiểu như vậy. <coughs> Đối với ờ, đồng USD trên Yên Nhật USD trên Yên Nhật thì tôi lại đang nhìn thấy USD trên Yên Nhật sẽ sẽ chạm đến kháng cự và đảo chiều. Đây USD trên Yên Nhật có một cái kháng cự rất mạnh ở ờ, cái chen tăng giá này đó mà chúng ta biết là USD tăng đầu tuần giảm cuối tuần như vậy USD trên yên Nhật chúng ta canh tại mức kháng cự này chúng ta bán hiện nay USD trên yên Nhật đang ở vùng 126.5 à, ờ, tôi thì tôi kỳ vọng giá sẽ tăng lên vùng 127.3 127.4 chúng ta sẽ bán tại đây chúng ta dừng lỗ 128 <coughs> chốt lời quay lại vùng ờ, đỉnh trước đó 125 rồi chốt lời quay lại vùng 125 124 như vậy nếu chúng ta bán 127.3.4 thì chúng ta dừng lỗ khoảng 40 ờ, 60 pip nhưng mà chúng ta chốt lời thì ờ, khoảng 250 đến 350 pip chốt lời 125 124 đó do vậy đây cũng là một kèo tốt này tăng thì chắc chắn là giảm rồi đấy và chạm đến cái kháng cự này thì khả năng cũng sẽ giảm rất là cao do vậy chỉ có vấn đề nó sẽ sai số ở khu vực này thôi liệu cái chúng ta có đen đến mức nó sai số chạm tốt lo rồi đảo chiều hay không thôi do vậy cái vùng 127.3 127.4 này là vùng chúng ta bán được nhé <coughs> mua thì không mua các bạn nhé đối với GBP trên uh, GPI thì có lẽ là thôi cặp này chúng ta nên đợi ờ, một uh, tín hiệu đảo chiều đi bởi vì chúng ta biết rồi, là đô la tăng đầu tuần Đấy, bảng giảm do vậy đồng bảng có thể là tăng rất nhẹ so với yên nhưng sau đó đô la giảm nhưng bảng lại tăng do vậy đồng này nó sẽ ở trạng thái là kéo co do vậy chúng ta nên uh, giao dịch đồng này chúng ta nên đợi tín hiệu đảo chiều có nến đảo chiều trên H4 thì chúng ta đánh nhá không thì thôi đối với đồng AUD USD Australia hmm. đồng này khó rồi đồng này không có xu hướng đồng này chúng ta sẽ canh mua thôi nhé khi giá test lại M200 chúng ta canh mua thôi chúng ta sẽ canh mua tại vùng M200 này 0.7300 <coughs> à, dừng lỗ khi giá xuống 0.7250 50 pip chốt lời 200 pip thôi <coughs> mua 0.7 300 thì chốt lời 0.7 500 đốm đồng uh, New Zealand trên USD đồng này thì không có xu hướng các bạn ạ đồng này chúng ta không nên giao dịch đối đồng USD trên Canada cũng không có xu hướng đó vùng cản đẹp chúng ta mua lần trước thì mua khớp rồi chốt lời mất rồi đây khu vực này hiện nay nếu nó test lại thì chúng ta vẫn có thể mua được nhưng nếu nó không test thì thôi Đấy. còn uh, bán thì rõ ràng là cũng không có xu hướng bởi vì nó đang hội tụ giữa MA50 và 200 hai đường này song song là đồng nghĩa việc đi ngang nó sẽ cắt lên trên hoặc cắt xuống dưới thôi cắt xuống dưới chúng ta mua thế thôi còn không không có xu hướng đâu còn đối với chứng khoán Việt Nam chứng khoán Việt Nam thì hiện nay đang đi đến những cái ờ, mức giá cuối cùng có lẽ cái xu hướng sideways này sẽ sắp kết thúc chúng ta nhìn thấy đấy cái xu hướng sideways từ tháng 12 giờ 4 tháng rồi những tín hiệu kỹ thuật đang cho chỉ báo xấu nhiều khả năng khi giá phá qua 1440 sẽ chính thức downtrend nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ chưa phá ngay khả năng nó test về vùng 1448 1450 này nó sẽ có một nhịp hồi lên khi thất bại tại nhịp hồi lên mức hồi lên cần chinh phục uh, điểm 1483 84 nếu vượt qua 1484 thì nó có thể là tiếp tục phục hồi còn nếu thất bại khi chinh phục vùng 1484 này nó sẽ quay đầu đảo chiều và khả năng là sẽ vào chen do vậy quý vị có hàng thì nên canh thoát hàng thôi tất nhiên là tôi khuyến nghị quý vị thoát hàng từ ngày nó một năm 20 này rồi này đấy chứ bây giờ chúng ta chả có hàng gì nữa đâu nhưng mà mua thì tôi khuyến nghị quý vị không nên mua có một số cổ phiếu tăng ra lẻ thì tôi nghĩ là nếu các bạn thích thì các bạn có thể giải ngân một phần tiền nhưng quan điểm tôi thì không đi ngược chiều một khi thị trường đã vào pha xuống thì 8 90% cổ phiếu xuống do vậy xác suất chúng ta mua 10 cổ phiếu bị được một hai cổ phiếu tăng mà 7 8 cổ phiếu giảm thì số cổ phiếu giảm không cứu lại được đâu do vậy tốt nhất là chúng ta né ra đứng ngoài đã rồi tính đối với chỉ số vn i30 thì cái pha giảm của nó được hạ, hạn chế hơn hiện nay nó vẫn đang đứng ở vùng 1493 khi nào nó break out à, 1550 1450 thì nó mới vào pha giảm nên có lẽ cái vn i30 này sẽ tạm thời là sẽ đợi vn index gãy chen trước vn i30 gãy chen sau à, mức phục hồi cần chinh phục thì vn i30 cần vượt lên vùng 1533 tôi nghĩ là cái xác suất này không cao quan điểm tôi thì vn i30 tuần tới nhiều khả năng sẽ phù chinh phục trở lại vùng một năm mười mấy thôi sau đó là cũng sẽ đi xuống <clears throat> các chỉ báo kỹ thuật thì cho tín hiệu xấu rồi do vậy với chứng khoán Việt Nam tốt nhất là các bạn nên thoát hàng ra đứng ra ngoài xem thế thôi đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường à, tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4 à, ờ, chúc quý đầu tư có một tuần mới giao dịch à, thành công